cao phong đã dạy bảo tòa cao phong đã dạy bảo tòa có có đôi thược gần xa tiếng đồn chốn kim môn ra vào tâu rộng đền bồng lai kỳ động thấm sơn tả lòng hữu hồ đua vờn ê, ê, à. hậu sơn vượng khí minh đường suối trong nhị nhẫn lòng thủy uyên giao mạch đêm bồng lai tiên thanh giáng sinh à. danh công chúa sơn tinh ra ngà vóc ngọc dáng hình thanh tao về cốt cách ai nào dám đỏ tiếng anh linh đã tỏ hân xa mỉm cười tươi tốt từ hoa hương muôn phần áo tràm xanh quần chân khăn chip vai đeo gùi lưng dắt dao quay dườm già cô vẫn mai tóc mai rườm già cô vẫn tóc mai non tiên cô đúng đỉnh kìa khoác hài ngao du khắp bán mường non tiên vui thú chơi mường vang mường à, động mường thàng mường đi để nhận các làng người trung điệp miệt đôi ngàn bao la khi cô cô hoa sân phong yên thượng vượt sông đà thẳng hướng thung nai nhớn như lược dắt trăm cài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 đoàn dân hương chúng con bắt đầu vào để làm lễ dân hương mẫu a di đà phật a di đà phật đông tây quan tây sở tại sao nữ quan dân tuần đăng tiến cô dâng đuốc thiên thành tâm kinh mẫu ngọn ninh đăng soi thấu hoa mười phương điện quang tòa anh chiều dương cầu xin từ mẫu tây phương chứng đàn mẹ giang thế độ an non nước chuyển huyền linh ban phước bản dân nguồn thương sầu đậm băng khoăng nhìn đang nằm tưởng mẹ gần na à bên na à con xưa mau ngỡ chim non tại miếu tỉnh thiên tây huyện diệu ứng hà ninh bút tơ mẹ tháo tâm kinh lời châu chép lại tâm tình mẫu hà thương Nhít biển ca trung dương nước biếc à, tiếng có sổ tha thiết na à, nồng đau mẹ trong từng nượn sông ảo bao nhiêu sông nượn nghe ăn ngào dâng đăng mẹ trừng nòng son vạn dân ba tánh nước non thánh nga bình quỷ Nam mô Đăng Cung Giảng Bồ Tát Nam mô đăng cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô đăng cung giảng Bồ Tát Thiên quang tỏa ánh chiều dương Cầu xin từ mẫu Tây Phương chứng A Đàn Mẹ vang thế độ an non được Chuyển huyền ninh ban phước vạn dân nguồn thương sâu đậm băng quăng nhìn đang nằm tưởng mẹ gần na à, bên na à con xưa mẫu ngự chim non tại miếu tỉnh thiên tây huyền diệu ứng ngài Bút cơ mẹ tháo tâm kinh Lời châu chép nại tâm tình à, mẫu hòa thương Nhìn biên ca trùng dương nước biệt, Tiếng khổ sở tha thiết na nặng đau mẹ trong thương nước sông ảo bao nhiêu sông nước nghe ngào bấy à nhiêu cành dương trần gặp nhiều đau khổ núi sông vũ trụ đất trời chính ta hoàng mẫu tạo đời an là vui con trẻ nguyện sớm chiều tu niệm ngày lẫn đêm no kiếm hạnh con Nguồn thương sâu đậm băng khoăng Nhìn đang nằm tưởng mẹ gần là bên na con Xưa mẫu ngự chim non tại miếu Tỉnh thiên Tây huyện diệu an Ninh Bút cơ mẹ tháo tâm kinh, Nời châu chép lại tâm tình mẫu hòa thương. Nhìn biển ca trùng dương nước biếc, Tiếng khổ sở tha thiết na nỏng đau. mẹ trong từng lượn sông ảo bao nhiêu sông lượn nghẹn ngào bấy à nhiêu dâng đăng mẹ trừng nòng son vạn dân ba tánh nước non thánh bình dâng đăng mẹ chứng năm phân đạm dân ba tánh nước non thành a bình nữ quan dâng tuần hương tiếng kỷ niệm trăng mười thập bát gió đông về ngào ngạt na nguồn hương trốn trần con trẻ vắng hương thỉnh cầu từ mẫu tây phương trường a đàn dâng nén hương nơi vàng cung kính tiếng trẻ thơ huyền thính mẹ hiền nại cầu vọng thao cung tiên nơi tây vương mẫu diệu huyền chứng minh mẹ thương con tâm tình muôn thuở đạo hoàng khai truyền mở khắp mà nơi gắng tu thoát tục xa đời quê tiên chôn cũ nhìn quang cảnh sơn khê non được coi rơi ba hưởng phước mẹ ban chính do hoàng mẫu trình an đổ cho sanh chung một đảng tránh nhà tu Nạn khói bạc mốt mồ bay tỏa Tâm hương thành hiện rõ diệu cung Đại hương đời nỗi nhớ hà thương Nam khói bạc nút mồ bay tỏa Tâm hương thành hiện rõ diệu cung Con quỳ dâng nén tâm hương Này mẹ cô đức thật phương án này quý nam mô hương cung giảng bồ nam mô hương cung giảng bồ tát ma ha tát nam mô hương cung giảng bồ tát Ngày kỷ niệm trăm mười thất bát gió đông về ngào ngạt nguồn thương Trốn chân con trẻ vắng hương Thỉnh cầu từ mẫu Tây Phương chứng A Đàn dâng nén hương nồi vàng cung kính tiếng trẻ thơ nguyện thỉnh mẹ hiền Nại cao vọng tháo công tiên Nơi Tây Vương Mẫu Diệu Huyền Trường Hà mẹ thương con tâm tình muôn thuở đạo hoàng tai truyền mở khắp mà nơi gắng tu thoát tục xa đời quê tiền trong cũ nhìn quang thành sơn khê non nước coi giới ba hưởng phước mẹ ban chính do hoàng mẫu trình an độ cho sanh chúng một đảng tránh nhà tu Nam khói bạc ngút mù bay tỏa Tâm hương thành hiện rõ diệu cung Đại hương mẹ ngự không chung Thực tâm kẻ thế soi chung Gương a hiền tam nhật mậu có tiếng bay mậu tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ à thương chính do hoàng mẫu trình an đổ cho sanh chúng một đảng tránh nhà tôi nàn khói bạc ngút mù bay tỏa Tấm hương thành hiện rõ diệu cung Đại hương mẹ ngợi gian gợi nỗi nhớ thương chốn chân con trẻ vắng hương thỉnh cầu từ mẫu tây phương dâng nén hương nơi vàng cung kính tiếng trẻ thơ huyền thính mẹ hiền tam nhật mậu có riêng bay mậu tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ à thương con quỳ dâng nén tâm hương này mẹ phù đức thập phương an na này nữ quan dâng tuần hoa tiến cô hoa dâng từ mẫu gió hương nành nhẹ thói mười phương cúi đầu lạy mẹ xót thương chừng nằm con trẻ cũng đường nơi ban cầu thiết ai oán chốn dương trần tựa áng phổ vân chúng sinh đau khổ vô ngần thành tâm này mẹ gọi nần tội à xưa Ngày kỳ mẫu sớm trưa bay mẫu Tiếng chân thành vọng thấu diệu cung Văn tu nơi trí ba tùng Bồ đề lộ nó tại cung diệu hoa trì Này mẹ độ hết năm châu cầu xin sanh chúng thơm hậu diệu hòa cung Người chôn thế hiếu chung chọn giữ hội nóng hoa mẫu tử thơm ngát na nồng bồ đề rộ nở tại cung diệu hoa trì hoa tươi thắm kính dâng từ mẫu gió hương này nhẹ thổi mười cúi đầu nạy mẹ xót thương chứng lòng con trẻ cũng đường dưỡng hoa lời vang cầu thiết hai oán chốn dương trần thượng ám cổ vân hãy ngà văn đoá sinh thỉnh cầu mẹ giáng điển linh chứng a đàn quý nam mô hoa cung giảng bồ tát ma nam mô hoa cúng giảng bồ tát ma tát nam mô hoa cúng giảng bồ tát ma tát ở hoa tươi thắm kính dân vâng, từ mẫu gió hương nành nhẹ thổi mười phương alo alo alo tôi xin thay mặt đoàn cảm ơn những bà con và các anh em đã có bó hoa tặng đoàn dân hương bác niên đình mươi nghìn ông kể năm mươi nghìn bà hạnh năm mươi nghìn bà hoan năm mươi nghìn và năm năm mươi nghìn bà ngát 20.000 chị Thảo Thái Bắc Ninh 200.000 chị, chị Huyền Bắc Giang 100.000 bà Đoàn năm 20.000 bà Khanh Luật 20.000 cô Hiển cô Truyền 50.000 cô Huyền cô Tâm 50.000 cô Phất 30.000 cô Bôi 20.000 cô Dĩ 20.000 bà Ngót 20.000 bà Đức 20.000 bà Hải Thể 20.000 tím thúy nhật 100 nghìn thọ và thọ hùng 100 nghìn cô nan hình 100 nghìn cụ hiển truyền 100 nghìn báo cáo tôi xin chân thành cảm ơn mong đoàn dân hương nghiêm trang tôi xin chân thành cảm ơn hoa tươi thắm kính vâng tử mẫu gió hương này nhẹ thôi mười phương cúi đầu nạy mẹ xót thương chừng lòng con trẻ cũng đường dâng hoa nơi ban cầu thiết hai oán chốn dương trần tựa áng khổ vân chúng sinh đau khổ vô ngần thành tâm nảy mẹ gọi nần tội a à xưa Ngày kỳ mẫu sớm trưa bay mẫu Tiếng chân thành vọng thấu diệu cung gắng tu nơi chỉ ba tùng bồ đề thọ nở tại cung áo hoa trì Điểm hiền linh thu khắp khổ quanh bao khắp Nhớ mâu hiền con chắp tay ha cầu Nay mẹ à, độ hết năm châu cầu xin sanh chúng thương hậu diệu hòa cung Người chôn thế hiếu chung chọn giữ hội năm hoa hương nành thơm ngát nã nùng bồ đề rộ nở tại cung diệu hoa trì hoa thơm ngát con quỳ dâng lễ này mẫu thương giang thế độ hết năm châu cầu xin sanh chung sớm hậu diệu hòa cung người chôn thế hiểu chung chọn vợ hương nành thơm ngát nã nùng bồ đề rộ nở tại cung diệu hoa trì hoa thơm ngát con quỳ dâng lễ này mẫu thương giang thế trường hà minh Nơi vang cầu thiết ai oán chốn dương trần tựa áng phổ vân Chúng sinh đau khổ vô ngần Thành tâm này mẹ gọi nần tội hà xưa tay ngà dâng đoá hoa sinh thỉnh cầu mẹ vắng điển linh chứng ha đàn nữ quan dâng tuần quả tiến cung quả tươi xanh tâm thành cung kính tiếng trẻ thơ nguyện thính tử tôn điện ninh phù khắp càn khôn Truyền khai đại đạo tiếng đồn vang mà xa tụng kinh mẫu gia gian ổn mẹ giang trần hỗn độn sơ hà cai nơi châu ghi đại trần ai là do huyết mạch phi tài tử tôn Oai ninh mẫu bao trùm vũ trụ dưỡng nuôi con hấp thổ điển thiêng Phước tài độc thọ triền miên dân lành nước thịnh nhà yên thành nga bình tam nhật mậu có xiêm mai mậu tiếng chúng sinh đều đổi số nhàn thanh mùa mang phong tục tươi xanh quả hoa thơm ngát hương nành từ ăn năn mẹ khắc khi danh sự kỷ niệm ngày mẹ ngỡ không mà chung cúi đầu bái tạ vương cung độ an sanh chúng tạo phụng nóng mà hoa mạo thiết tha nơi trẻ vững quả tươi thịnh mẹ chúng mà chi cúi đầu bái tạ vương cung đồ ăn xanh chúng tao phụng cúi đầu lại đức diệu chỉ điện ninh mẹ phổ cứu nguy dân na lành quỷ nam mô đẳng bồ tát ma tát nam mô quá cũng giảng bồ tát ma tát ờ Điền linh phù khắp can con Truyền khai đại đạo tiếng đồn vang à xa Tụng kinh mẫu gia gian ổn Mẹ giáng trần hỗn độn sơ hà khai Nơi châu ghi nại trần ai là do huyết mạch phi tài tử tôn Oai ninh mẫu bao trùm vô chủ dưỡng nuôi con hấp thọ điển thiêng phước tài độc thọ triền miên dân lành nước thịnh nhà yên thành thánh bình tam nhật mẫu có diện trí kinh địa mẫu chúng sinh đều đổi số nhàn mùa màng sung tục tươi xanh quả hoa thơm ngát hương nành từ bi thâm tâm mẹ khắc ghi sanh xứ kỷ niệm ngày mẹ ngỡ không à chung cúi đầu bái tạ vương cung độ an thanh chúng tao khủng nóng mà hoa kính lạy mẫu thiết tha nơi trẻ vẫn quả tươi thịnh mẹ trứng à chi mùa màng sung tục tươi xanh quả hoa thơm ngát hương này từ vi. thâm tâm mẹ khắc ghi xanh xứ kỷ niệm ngày mẹ ngỡ không à chung cúi đầu bái tạ vương cung độ an xanh chúng cao phụng nóng à hoa kính lạy mẫu thiết tha nơi trẻ dẫn quà tươi tình mẹ chứng chi tụng kinh mẫu va va an ổn mẹ giáng trần hỗn độn sơ hà khai nơi châu ghi lại trần ai là do huyết mạch phi tài tự tôn Kính nại mẫu thiết tha nơi trẻ Vẫn quả tươi thịnh mẹ chống ngà chê cúi đầu lại đức diệu chỉ điền linh mẹ phổ cứu nguy dân na nành cúi đầu lại đức diệu chỉ điện ninh mẹ phổ cứu nguy dân na lành nữ quan dâng tuần thủy tiến cung cũng kinh vâng thủy thánh thơm ngát nhớ trăng mười thập bát hàng niên đúng ngày sang thế mẫu hiền thủy thanh bát ngọc khấn nguyện cũng à, à, nghinh đàn con trẻ quỳ xin mẹ chứng đỏ dẫn ảnh bền vững tâm mà tư sơn khê rào bước ngao du vào nơi biển thánh dường nhô dâng thủy thơm kiền thiên vọng bái điển mẫu tử phụ dài khắp mà nơi Mẹ thương dưỡng dục khuyên đời Ngự nơi thượng cõi ban đời Ngọc Châu Mẹ truyền phép nhiệm màu phan chiếu cứu đàn con tận hiếu tận trung nguồn thương mẹ phú ngăn trùng suối nành ngào ngạt ban chung con hiền chính mẹ tạo non xanh tươi thắm biển rộng sâu thăm thắm trùng dương hoàng khai đại đạo khắp nơi kẻ từ bố thí đến đời hậu thiên tâm kinh mẫu đời khuyên nay nắng điển huyền linh tỏa sáng mười phương chính mẹ tạo non phanh tươi thắm biển sông sâu thăm thẳm trùng đại đạo khắp nơi kể từ bố thí đến đời hậu thiên tay vâng bát ngọc trà hương thành tâm đại mẹ xót thương chứng đàn quý nam mô thủy cung giảng bồ tát ma tát nam mô thủy cung giảng bồ tát ma Nam mô Thúy Cung Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát Quả tươi xanh tâm thành cung kính Tiếng trẻ thơ nguyện thính tử tôn Điện ninh phù khắp càn khôn Triển khai đại đạo tiếng đồn vang hà xa Tụng kinh mẫu gia gian ổn Mẹ vang trần hỗn độn sơ hà khai nơi châu ghi nại chân ai là có huyết mạch phi tài tử thọ triền miên dân lành nước thịnh nhà yên thánh bình tam nhật mẫu trí kinh địa mẫu chúng sinh đều đôi số nhàn Mùa mang phong tục tươi xanh Quả hoa thơm ngát hương đành từ bi Thấm tâm mẹ khắc ghi xanh sử Kỷ niệm ngày mẹ ngỡ không trông cúi đầu bái tạ vương cung độ an sanh chúng tao phụng nóng mà hoa kính đại mẫu thiết tha nơi trẻ vẫn quà tươi thịnh mỉa trướng ngà chi mùa màng phong tục tươi xanh quả hoa thơm ngát hương lành từ bi thâm tâm mẹ khắc ghi danh sự kỷ niệm ngày mẹ ngỡ không mà chung cúi đầu bái tạ vương cung độ an xanh chúng tao phụng nóng à hoa kính lạy mẫu thiết tha nơi trẻ dâng quả tươi thịnh mẹ chúng à chê tụng kinh mẫu gia gia an ổn mẹ vang trần hỗn độn sơ hà khai Nơi châu ghi lại chân ai là do huyết mạch phi tài tử tôn hoài ninh mẫu bao trùm vũ trụ dưỡng nuôi con hấp thổ điển thiêng kính lạy mẫu thiết tha nơi trẻ dâng quả tươi thịnh mẹ chúng chi cúi đầu lại đức diệu chỉ điền linh mẹ phổ cứu nguy dân này nữ quan đưa mẹ hồi cung thay mặt điện của cậu Phí Đình Tú. Xin cảm ơn. Có những bó hoa thưởng cho đoàn Tân Hương. Ông Sơn Điên 50.000, bà Thu Thủy 30.000, cậu Thuấn Nữ 100.000, bà Xuyến 50.000, cô Hàng Thịnh 100 nghìn, Tôi xin chân thành cảm ơn các ông cô bà có bó hoa về cho đoàn dân Hương. Tôi xin chân thành cảm ơn. Trước hương đăng trà qua lễ kinh thành con bái tả mẫu hoa nghi mẹ là đại đức từ bi vì thương con trẻ mới đi xuống trần Nơi châu Ngọc mẹ ân cần dạy bảo tiếng đa vàng con mới hiểu thiên là cơ. Sát con chi bến chi bờ Nó tu trọn đạo đặng nhờ thiên là niên này các con quyết tâm chi tịnh giữ một lòng nhẫn nhịn nó tu giờ này là tuyết âm hô điển linh mẹ giáng xuống trần đỡ con Nên con mới biết cùng son bờ bên đồng cùng nhau dắt đến trường thi. Vào trang pháp đặt an bài thanh trà hoa quá lễ bảy kính nhà dân. con đơn bia chúc mừng hoàng mẫu cầu phước dư cho Nam Việt kiểu ngôi. Mẹ là đại đức từ bi vì thương con trẻ mới đi xuống trần Nơi châu ngọc mẹ ân cần dạy bảo tiếng đa vàng con mới hiểu thiên là cơ Sắt con chi bền chi a bờ Nó tu chọn đạo đặng nhờ thiên là niên Giờ này cầu nguyện đã rồi Này đưa Đức Mẹ Phan hỏi Thiên là Công Quý Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sinh bảo mạng chơn kinh Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sinh bảo mạng chơn kinh Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sinh bảo mạng chơn kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sinh bảo mạng chơn kinh. Ờ nam mô a di đà nam mô a di đà nam mô a di đà mẫu ban cho cô một chiếc thuyền son để cô du thủy du sơn chơi bời nam mô a di đà vui đâu cô cũng trèo chơi cô trèo lên trời hái quả đào tiên nam mô a di đà hồ sen trước cửa phật tiền bạn nàng cô hai xuống thuyền cô trèo đua nam mô a di đà trên đầu cô đội nón quay thua tay gương tay nước về chùa nghe kinh nam mô a di đà bóng cô bóng cậu viền vinh tay vòng tay hai chân thì hải hoa nam mô a di đà gương tàu mấy chiếc nước ngà mùa xuân cô lại xuống bến ngân hà cô trèo chơi nam mô a di đà trèo đi góc biển chân trời tam giang bên nước là nơi chùa triền nam mô a à di đà chùa ninh cảnh phật non tiền cây cao bóng mát là miền núi xanh nam mô a di đà thuyền cô lên thác xuống gành đỏ ngang tỏ rộng cô bắt các thanh đồng đàn hát vui trời nam mô a di đà non tiên cảnh phật bầu trời qua sông qua bến qua gành nên cao nam mô a di đà phòng khi các giá vọng đạo chấm cài hút bột ra vọng đảo cố chơi nam mô a di đà một trăm thứ hạt cô chơi cho đủ mùi hoa quỳnh hoa quế hoa thảo hoa sen nam mô a di đà đà trần gian cô chơi hoa đèn còn như hoa huệ nở trong mùa hè hỏng khi các giá vào hồ xe hướng bay tuyết điểm tiếng ve gọi sầu nam mô a di đà thuyền đã đến bên cô ơi xin cô gác mai về chùa nghe kinh nam mô a di đà tên em là nguyễn thị đế nghề nghiệp chạy lưới đi về bên sông khoan ơi dâu khoan khoan lại hò khoan di đà phật trên trời biển rộng mênh bồng đênh đênh mặt nước con biết vun trồng làm sao khoan hỡi dô khoan khoan lại họ khoan à di đà phật cho nên chẳng quan công nào nay đó làm phúc đem về cho con khoan ơi dô khoan khoan lại họ khoan a à, di đà phật mai vui con được buông tròn buông trải thả nơi là con nối dòng khoan hỡi dô khoan khoan lại họ khoan a à, di đà phật trời cao bể rộng mênh mông thuyền con ngược bắc xuôi đông con mới về khoan hỡi dâu khoan khoan lại họ khoan a di đà phật ngược bắc cho gỗ bồ đề suối dòng chợ ngói đem về chùa ta khoan ơi dâu khoan khoan lại họ khoan a di đà phật trở về bệnh mây dư ra lại xin đi chờ đã hoa nạn nền khoan hỡi dâu khoan khoan lại họ khoan di đà phật trời phật độ cho con chân cứng đã mềm ngắm về con chờ suốt đêm con mới về khoan ơi dâu khoan khoan lại họ khoan a di đà phật sứ giả mấy trả tiền thuê con trả gian lấy chỉ nay phúc đem về cho con khoan hỡi dô khoan khoan lại họ khoan à di đà phật của thập phương như nước như non con xin một giải nòng son con cung già khoan hỡi dô khoan khoan lại họ khoan di đà phật dù ai cho bạc cho vàng không bằng con chở các cụ đi sang để chùa khoan ơi dô khoan khoan lại họ khoan a di đà phật con chờ mẫu cho chồng đến bờ cúi đầu bái tạ phật tiến trên đà khoan hỡi dô khoan khoan lại họ khoan di đà phật mười phương chư phật muôn vạn tâm thương khoan hỡi dô khoan khoan lại họ khoan a di đà phật để rồi lại trở ra về cố còn đừng đó đợi chờ bên sông khoan hỡi dô khoan khoan lại họ khoan a di đà phật cảm ơn cô này có lòng chở đò ngang dọc cô không lấy tiền hoan hỡi rồi đà phật con thảo châu hiền đệ phúc về sau lại phật cô rơi miếng trầu ăn vào sức khỏe sống lâu tuổi già khoan ơi dô khoan khoan lại khoan a di đà phật bây giờ đã đến quê nhà cô ơi ở lại các già chia tay khoan ơi dâu khoan khoan lại họ khoan a di đà phật cô nói ơi cô đã chờ mấy mươi ngày tiến thì cô không lấy để các vải tôi cuốn dây cho cô kéo thuyền khoan ơi dô khoan khoan lại họ khoan thay mặt cho điện cậu tú xin cảm ơn những bà con đã đến dự và xin cảm ơn chúc cho đoàn chào đò được nhiệt tình và rất dẻo sau đây danh sách có những bó hoa bà Hoàn Phú 30 nghìn thím dùng tụ dụ tùng 50 nghìn cô Hiền Đông 50 nghìn tướng chèo đò ông sĩ 50 nghìn bà Biên 20 nghìn bà Hỗ 20 nghìn Bà Diêu 20.000 Bà Viễn 10.000 Bà Dung Vui 50.000 Bà Niên Sơn 50.000 Bà Tâm Hà 50.000 Chị Thảo Nguyên Phú Hòa 100.000 anh Hiếu Lệ 100.000 Tôi xin chân thành cảm ơn các ông bà đã có bó hoa gửi về cho đoàn chợ đò Tôi xin chân thành cảm ơn A Di Đà Phật Tam Bảo Như Lai của ai phúc ấy ạ à? trên trời có sông ngân hà có một ông nái tên là chảo công khoan hỡi dơ khoan khoan lại họ khoan a di đà phật phật ban cho ông một chiếc thuyền rồng ông lão định đấy dốc lòng trèo đi khoan hỡi dâu khoan khoan lại họ khoan a di đà phật triệu đi đến huyện đan chỉ đón bà thị kính nên về tòa sen khoan hỡi dô khoan khoan lại hò khoan di đà phật thuyền đã đến bến ô thành đón ông đại thánh ông sang bên này khoan hỡi dô khoan khoan lại họ khoan a di đà phật ông đại thánh người ở trên mây trời sai ông xuống đón thầy đồng tăng khoan hỡi dô khoan khoan lại họ khoan a di đà phật thuyền đã đến bến rồi đây cắm xào cho chặt sang tây thiên thành khoan hỡi dâu khoan khoan lại họ khoan a à, di đà phật đò nhà Phật chợ sách chợ kinh chợ bà thánh mẫu một mình tới nơi khoan hỡi dâu khoan khoan lại họ khoan a à, di đà phật phật khen ông này ở đời mai sau ông cũng được ngồi tòa sen khoan hỡi dơ khoan khoan lại họ khoan a à, di đà phật phật khen ông này rằng hiền Phật lại cho tiền đúc tượng kiểu nó khoan hỡi dô khoan khoan lại họ khoan a à, di đà phật mượn người thổi bế đúc đồng đúc nên tòa tượng xuống kiều long gồng trầu khoan hỡi dô khoan khoan lại họ khoan a di đà phật hỏi thuyền ông nay đỗ đâu đỗ ở sông luông sông cầu sông dầu khoan hỡi dầu khoan khoan lại họ khoan a di đà phật để mà đi đón đứng ông về thờ đêm ngày hương khói phụng thờ tuấn dầm mộng một à, sớm chữa chuyên cần khoan hỡi dô khoan khoan lại họ khoan a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật